Which one? Bên này là người ờ, cà phê tuần rồi. Ừ. Cái áp rồi. Wah, edan nambung anu kabeh to, Ton. Rambutnya luas nih, tapi mungkin hỏi của <laughs> cho cả <laughs> món về sách lụt con tốt mọc về sách lụt <laughs> à coi